Đừng gọi anh là bad boy trong khi anh là một thằng đầu cách môi Nói cho em biết trong tình yêu phải tình dục Chơi anh hay chơi nhạc cứ đợi anh bình phục Từ khi gặp em anh dừng hẳn việc chơi game Vì thứ mà anh muốn là có thể được chơi em ơi